trời con ơi con ơi mau lớn nhanh con đôi ngả ngâu con sắp đi khắp miệng sương sao kéo áo cho muôn lòng của ta cho con con thật là khôn quên thứ nhi không buồn bàn đôn đầu gật gù lúc lắc tay còi theo đùng đưa theo nhịp chiêng vui con <laughs> Goodbye.